Úi trời bộ đẹp chưa kìa Úi ôi ché à Úi rồi nhìn cỏ hầu kìa Bổi ché nha anh em Đấy Mồi lại không đánh cơ Xong Hết ché nha anh em Tuyệt vời nhá Cánh sập bị mắc nhưng mà chắc là không ra được rồi Ok nhá Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn tuyệt vời một con bổi rất là to